啊。 tử họ Thị Hồng, Pháp Nhân Quảng dương Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Yến, Pháp Nhân Duy Anh Đầu xuân, các con đã phát tâm lành Hành hương để Phật cúng dường ngôi Tam Bảo Để tu tạo phước lành, hồi hướng cho mình và cho gia đình, người thân, bạn bè cũng như cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an, hạnh phúc đi qua một năm nữa vì đó là bài đầu tiên mà sư cô xin gửi đến các con là lời chúc chúc cho mọi người một năm mới thật là an lành nhất là sức khỏe chúng ta đều được bình an à, à, vừa rồi các con nghe chị Công Dung các bạn đó là đây là tỉnh tắc giác tự nhiên do các anh chị sư cô phát tâm hiến phần đất không quả thương quả của ông bà để lại diện tích là trên 1.000 mét vuông và từ năm 2018 sư cô đã phát tâm thành lập tỉnh thất giác tình nhiên trong suốt quá trình xây dựng đó thì phật tử Quảng Dung đã đồng hành cùng với sư cô ủng hộ sư cô và khuyến tấn sư cô để chúng ta có một cái đạo tràng như thế này thì biết bao nhiêu là khó khăn bởi vì sư cô chưa phải là một vị trụ trì sư cô là ni chúng à, cho nên là tự mình mà thành lập được một tỉnh thất đó là một điều rất là khó khăn à, nhưng hôm thấy hoàn thành rồi thì đầu tiên là sư cô rất là cảm ơn các anh chị trong gia đình sư cô đã hiến phần các công quả này và thứ hai nữa là cảm ơn gia đình phật tử của dung đã phát tâm hỗ trợ sư cô trong suốt quá trình làm tỉnh thất và tỉnh thức của sư cô khi thành lập là ước nguyện của sư cô và cộng vương là thành lập tỉnh thức này là không thuộc về của riêng ai nó không phải là của sư cô nó càng không phải là của cộng vương mà cũng càng không phải của gia đình sư cô mà là cho tất cả những hành giả phát tâm tu hành pháp môn tịnh độ để có nơi yên tĩnh mà để về đây tu tập vì đôi khi mình đến chùa mình muốn tu thì tôi ở trong cái thời khóa ở chùa và bình thường thì chùa có quá nhiều phật sự quá nhiều phật sự cho nên là để một hành giả mà nhiếp tâm sâu vào trong các môn tịnh độ thì mình phải cần có một cái nơi thật là yên tĩnh mà nó lớn không à, không có bất cứ một phật sự nào ngoài cái cái việc là tu tập thôi chính vì điều đó mà sư cô và ông dung mới phát tâm lòng tỉnh thức này cho nên ngày hôm nay các con có mặt ở đây thì sư cô cũng xin biết với các con nếu một lúc nào đó các con cảm thấy những cái gì ở thế gian nó là tạm ổn tạm được tạm cho mình gọi là yên tâm thì mình có thể là tìm đến một nơi nào đó để mình tu tập để mình tạo cái phước lành cho mình để con đường tiếp theo của mình nó sẽ là an vui và không những thế mà là còn ở kiếp sau nữa và vô lượng kiếp sau nữa yeah. Dạ. cho nên vậy các con thấy là à, bây giờ ai cũng bước qua tuổi 50 rồi đúng không là chúng ta đã đi qua hơn nửa đời người rồi đúng không thì bây giờ các con nhìn lại đi trong những năm qua mình đã làm được những gì và mình có thể đem đi được những gì cho đoạn đường tiếp đến và đoạn đường về sau ha? cho nên là chỉ có những công đức lành mà mình phát tâm tu tập hoặc là bố thí cúng dường những cái điều đó mới có thể đem đi từ ở kiếp này chuyển sang kiếp sau à, chứ còn những cái mà tiền hay là tài những danh hay là những lợi ở thế gian thì cái đó nó nó cũng chỉ là tạm bợ thôi tuy là nó hỗ trợ cho mình trong cuộc sống nhưng cái đó không phải là cái có thể đưa cho chúng ta đến một cái nơi gọi là bến đỗ thật sự bình an cái bến đỗ bình an là chúng ta dựa vào công đức tu tập là một công đức bố thí cúng dường là hai mà điều chị cũng nói thì nhân đây thì ờ, ờ, tự khắc ờ, cũng thật sự đầu năm thì cũng quý sư về đây cũng hôm qua thì đã tụng kinh dược sư cầu an và hồi hôm thì sư cô cũng làm lễ cầu an phóng sanh và phóng đăng thì bây giờ lưu tiện các con về đây thì ngồi tĩnh lặng rồi thì sư cô mời các con à, cùng niệm với sư cô hầu hướng cho mình một năm mới được bình an được cát tường được đại đợi. các con đồng ý không à, thật là như trong cuộc đời của chị Quảng Dung là chị Hồng à, nói là nói là hơi ờ, quá là trong sinh tử luân hồi hoặc là trong cuộc sống à, tất cả chúng ta cũng như chị Hồng à, từ chắc à, chị em đến đây thì theo Hồng nhìn ra là chúng ta cũng là tứ tuần ngũ tuần là sáu tuần là lục tuần đó là có con đường mà cuộc sống của chúng ta nó cũng à, trải dài trôi năm mãi trong có cuộc à, sống trong một nghề công việc trong cơn nóng động tiền nói chung là à, nhất là giữa các thông cảm giữa người phụ nữ à, tuy là nụ cười có đó nhưng mà bởi vì thì ai cũng có à, cũng có những lúc à, gọi là tuổi từ tuổi tí tuổi giàu như thật là tuổi thân đầy lòng có một mình nhưng mà thật ra chúng ta đừng có đi quan trong cuộc sống à, chị hồng không dám nói từ hạng người bình nhưng cuộc sống chị hồng có hôm nay thật ra nếu mình không ngủ được Phật Pháp sớm để quay về Phật Pháp để sống an lạc thì thực tế hôm nay chị Hồng không được như thế này thì à, thứ nhất là trên con đường Phật Pháp thì họ cũng, ừ, cũng rất là may mắn hạnh phúc là được đi chùa từ thuận bé ngôi chùa Việt Nam là đầu tiên là Hồng sinh đồ còn đó chị Nga những này là đoàn sinh đi học hết sau này là cái chị là coi như là chị Hồng xa rồi thì từ đó dù đi lấy chồng nhưng chồng cũng không bỏ đoàn em như các em đã thường hát đó dù có tiếng chồng nhưng mà đồng vẫn là tâm nguyện về với lại các chùa xưa và cố gắng học hỏi trên con đường Phật pháp và cố gắng tu tập và học hoàn nguyện của chư Phật Bồ Tát dạy đó là cái cuộc sống mình không biết chỉ riêng mình mà mình biết cho đi biết cúng dường biết giang tay cúng dường biết giang tay san sẻ và mình biết có thấy biết làm những điều thiện trong phạm vi cho phép của mình Đức Phật không bao giờ bỏ rơi mình và Bồ Tát cũng không bao giờ bỏ rơi nếu tâm mình tốt mình cho nên mình không có gọi là mình cho một cái tâm vô cầu một cái tâm vô hỷ thì chị nghĩ là tất cả mọi người sẽ được nhận lấy một nơi nào đó Đức Phật Bồ Tát sẽ đang thầy cứu mình và hôm nay nhân duyên chị Hồng đi chùa Hương Sơn là cũng được 10 đến 15 năm thì sau là phê về pháp môn tịnh độ đó là pháp môn duy trì niệm phật thì bên cạnh đó vẫn có tụng kinh chứ không phải là không vẫn có sách muối nhưng mà niệm phật thì nhiều hơn thì qua những khóa tu gần gũi được với sư cô gần gũi với chùa sơn thì chị hồng có nhân duyên cùng đồng pháp với sư cô sư cô là người khai sáng với tự nhiên như sư cô đã nói là hai mười tám được nhân duyên của anh chị em trong gia đình và cũng dường lại cái sửa vườn này à, gần trên một gần mấy môn thì cũng có những phật tử phủ nhưng mà ngày trước nó chỉ được như thế này khăn trang và thanh tịnh thế này thì sau đó đã thanh thì học đã về và đồng cấp sư cô thì hôm nay tuy là ngôi đình nó rất là nhỏ bé nhưng mà thì hồng nghĩ là nó cũng có thể đem về được cái đời lạc đó là sư cô hợp pháp và sau này thì hồng không nhiều gì mong ước nhiều hơn là cầu được cho sư cô được Phật gia trì cho sư cô được sức khỏe sự được tinh tấn của Đức tập và sư cô sẽ dìu nhắc tất cả đạo tràng về đây sẽ có một đạo tràng nhỏ nhưng mà rất trang nghiêm rất là chuyên tu và bên cạnh đó là xin phát tâm cùng với sư cô là sẽ trợ giúp tất cả những ai và dành được lúc thời gian trong cuộc sống ví dụ hai tuần ba tuần bốn tuần mà cảm thấy mình mỏi mệt cảm thấy mình có những bất an cảm thấy có những mình, mình có những cái mà mình không xả sự chết được trong cuộc sống thì alo dòng dòng xin hứa với các bảo xin với sư cô là bất cứ phật tử nào đến muốn vị tu dòng xin thực đi, thực đi trong đó khoảng chừng 10 người sẽ lại và một cái tu một đến hai ngày hoặc ba ngày trên cái sự tâm của thủy em dòng xin trở đi về đây sư cô đã có nghĩa là xin đường các chị ở đây sẽ yên tâm là dạ, về ăn uống thì tất nhiên nó sẽ không được à, như ở nhiều chùa khác nhưng chị nghĩ là sẽ đảm bảo trong việc ăn uống tất cả các công trình sư cô xây dựng thì cũng có phòng ngủ riêng có tu lấy tất cả và chúng ta phải tu tập và theo pháp môn của sư cô đã chỉ đạo đó thì có là lời cầu nhất của con dạ xin mời con đã đến kia rồi 南无阿弥陀佛，阿弥陀。